đàn ông hay đàn bà đều nên nghe video này. 1. Rùi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, còn cha mẹ chết vì con bất hiếu. 2. Hãy nhớ, người ở cạnh bạn lúc khó khăn mới là người thương bạn nhất. Người mà chỉ vui khi bạn giàu có chỉ là người yêu tiền của bạn thôi người ở cạnh bạn ngay lúc bạn xấu xí nhất mới là người yêu bạn nhất người chỉ hớn hở khi thấy bạn xinh đẹp chỉ là người muốn ngủ với bạn thôi 3. Mọi thứ sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Điều bạn cần làm là hãy kiên nhẫn. 4. Đời phụ nữ, tim là của bố mẹ, thân xác là của chồng, thời gian